Phần tiếp theo, giải toán có lời văn hay là những bài giải toán thì chương trình lớp 4 có rất là nhiều bài toán giải toán có lời văn nhưng mà những phần chủ yếu và quan trọng nhất đó chính là bốn phần như sau đầu tiên là tổng hiệu là cách viết tắt của dạng bài toán tìm hai số tự nhiên khi biết tổng và hiệu thì cô viết như thế này giống như là những ngôn từ mình nói hàng ngày tìm giảm toán khi biết tổng hiệu hay là tìm hai số tự nhiên khi biết tổng và hiệu giữa hai số đó <clears throat> tương tự về bài tổng tỷ cũng là bài tìm hai số tự nhiên khi biết tổng và tỷ số giữa hai số đó hiệu tỷ hay là số trung bình cộng cô viết tắt là TBC về phần bài tổng hiệu thì à, có hai cách để mình tìm ra hai số tự nhiên đầu tiên là số lớn mình có thể lấy tổng cộng hiệu đóng mở ngoặc chia hai thì sẽ được số lớn với số bé mình sẽ lấy tổng trừ hiệu tất cả chia hai thì mình được số bé bài này rất là đơn giản nhưng mà những bài này mình sẽ áp dụng vào kiến thức lớp 5 và những bài sau này tiếp đến về phần tổng tỷ thì bài này có khó hơn một chút à, mình sẽ thực hiện qua bốn bước đầu tiên mình vẽ sơ đồ thứ hai mình tính tổng số phần bằng nhau và bước thứ ba mình tìm giá trị của một phần dựa vào sơ đồ và cuối cùng mình tính số lớn số bé dựa vào tỷ số đã cho vậy đến phần bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỷ của hai số đó cũng tương tự như trên như phần tổng tỷ mình cũng vẽ sơ đồ nhưng thay vì mình tính tổng thì mình lại tính hiệu số phần bằng nhau giữa à, các số nó cho tiếp đến là mình tính giá trị một phần và sau cùng mình tính số lớn số bé dựa vào tỷ số đã cho và cuối cùng là số trung bình cộng mình viết tắt là TBC cho dễ nhé à, mình tính số trung bình cộng bằng cách là lấy tổng của các số chia cho số số hạng tức là chia cho trong dãy số đó có bao nhiêu chữ số mình tính tổng số số hạng lại và mình lấy tầng của những số đó mình chia cho số một số hạ và ngược lại tổng các số thì bằng số trung bình cộng chia cho số số hạ còn rất là nhiều bài toán khác nhưng đây là bốn bài toán quan trọng nhất được áp dụng nhiều nhất về chương trình lớp 4, lớp 5 và sau này nên là cô đã viết ra những bài toán quan trọng này cho các em và mình cùng đến phần tiếp theo